Xin chào tất cả anh em Hôm nay tôi lại tiếp tục làm à, một cái clip ngắn giới thiệu à, với anh em về cái kỹ thuật cũng như cái cách lắc, cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu nhẹ và vì sao tôi có thể làm được điều đó thì à, bây giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em xem và chén Trước tiên tôi sẽ lắc giữ hột giữ tài giữ xỉu và lắc cho chén qua lại còn cuối clip tôi sẽ thử qua nước muối dọi đèn cũng như là cục hít cho anh em xem thậm chí là trẻ hột cũng không có gì hột nắp chén dĩa thì hoàn toàn bình thường hột thì anh em nhìn hột thì rất là đẹp nhé Đó, rất là bóng đẹp sáng cạnh góc thì à, đã được tôi bo hết rồi bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem vài chén này và anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0902 42 00 42 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi qua số này. Tôi sẽ tư vấn thêm cho anh em. Nó bây giờ đang là 456 tài, tôi sẽ lắc xuống xỉu. Đó, xuống 225 xỉu số 9 tôi đã đưa qua tài. Lại về 456 ấy, đưa xuống xỉu. 1 1 2 từ 456 xuống 112 tôi lại đưa qua tài 345 tài số 12 lại đưa xuống xỉu 225 xỉu số 9 khi chúng ta lắc bình thường thì hột nó đi rất là đều chén tài chén xỉu nó nó không bị lủi hột nó không bị đâm hột anh em nhé còn nếu như muốn lắc giữ hột vẫn giữ được bây giờ đang tài tôi tiếp tục tôi giữ tài Đấy, đây là trường hợp chén phản nó bị phản số 10 này. đảm bảo chén này sẽ qua tài 456 rồi là tôi đưa xuống xỉu đó tôi giữ xỉu à. một ba năm xỉu số 9 tiếp tục giữ thêm chén xỉu nữa một hai sáu xỉu số 9 tiếp bão nhất như chén này tôi lại tiếp tục tôi đưa qua tài đi đó. 156 tôi lại đưa xuống xỉu 2 3 3 tôi lại đưa qua tài nó 3 3 5 hột đi rất là khôn anh em nhé nó không bị đâm hột không bị đuổi hột lại xuống xỉu số 10 luôn như chán này 235 bán dâm cũng đánh tài tôi sẽ lắc giữ xỉu 136 tiếp tục giữ xỉu nữa 116 113 bão tứ đi hết cả ba hột một một sáu nữa bốn năm sáu cắt lắc thì rất là đơn giản rất là dễ hoàn toàn không sợ tay con người ta phát hiện được là chúng ta đang lắp cho chén đi hay là đang à, lắp cho giữ hột chặt nằm còn đây thử nam châm hoàn toàn không có gì anh em